Ừ, đây là một số mẫu áo đổi bài để dành cho tất cả anh em đấy, giá thì cực kỳ là rẻ rồi đấy, những anh em nào ờ, thích áo sơ mi thì đều có tất cả anh em anh em nhé đấy, áo sơ mi cộc tay đấy, hoặc là áo sơ mi dài tay đều có hết đấy, áo cho mùa đông đấy, mùa hè đều có đủ cả cho tất cả anh em đủ tất cả loại size cực kỳ là nhiều đây chỉ là một số lượng ít thôi còn kho nhà mình cực kỳ là nhiều rồi anh em nào mà muốn tham khảo với dòng áo đổi bài thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại anh em nhé Đấy. áo đổi bài mùa đông hay là áo cộc tay này Đấy, áo cộc tay các bạn này Đấy, tất cả loại size các bạn nhé à, tí nữa mình sẽ test thử trực tiếp cho các bạn Đấy. rất là nhiều đồ Đấy, đây rất là nhiều áo các bạn nhé Đấy. rất là nhiều mẫu áo khác nhau Đấy. ví đổi bài Đấy. ví đổi bài các bạn này Đấy. hoặc những dòng máy đổi bài <clears throat> đến dòng máy đổi bài như iPhone rất nhanh không một tiếng động rất phù hợp cho những em nào mà chơi ví dụ như liêng sâm hay ba cây anh em nhá tất cả các loại áo từ size S cho đến size lớn mùa đông mùa hè đều đủ cả à, tay dài hay tay ngắn Đấy. áo thì chất liệu cotton này áo thì chất liệu có tông rồi Đấy, rất đẹp anh em nhé Đấy, thế ngay bây giờ mình sẽ test trực tiếp cho anh em Đấy, qua cái video này Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại tổng kho cờ bịp Đấy, thì ngày hôm nay mình lại giới thiệu đến cho anh em về một cái sản phẩm để hỗ trợ cho anh em đi chơi với cái bộ môn chơi là bịp anh em luôn luôn là người chiến thắng trong cái cuộc chơi anh em nhé thì anh em cũng đều có thể biết đến với công ty nhà mình rồi công ty của nhà mình là MK Casino nhưng em nào đã qua cơ sở trực tiếp rồi anh em cũng biết nhà mình chuyên cung cấp về những đồ chơi như nào bài lá này bầu cua sóc đĩa này tài xỉu nhà mình đều cung cấp hết đến cho tất cả anh em thì đối với video clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái dòng sản phẩm áo đổi bài và quần đổi bài thông minh để giúp anh em có thể lấy lại những gì anh em đã mất trong cái vừa thời gian vừa qua em nhé Đấy, thì anh em nhìn đằng sau nhà mình rồi anh em cũng đều có thể biết nhà mình cung cấp về những cái, tất cả những cái bộ môn chơi bài lá này kính áp tròng này hoặc là những cái dòng máy đánh bài cao cấp anh em nhá thì đối với video clip ngày nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là hai cái dòng sản phẩm áo đổi bài và quần đổi bài anh em nhá anh em đi chơi những cái đồ này nó không cần phải lùa bài anh em chỉ cần mặc lên trên người thôi là anh em có thể làm chủ cuộc chơi rồi thì đối với những cái bộ áo anh em nhìn qua này mình đang chính mình đang mặc một chiếc áo đổi bài thông minh anh em nhá thì đây chính là một chiếc áo gió đấy ở ngoài à, Hà Nội giờ rất là nắng nắng rất là nóng đấy còn về đêm nó rất là xe lạnh nếu mà anh em nào chơi đêm thì có thể lựa chọn cho mình một cái chiếc áo gió này đấy áo thì cực kỳ là nói chung là cực kỳ là đẹp rồi đấy, anh em nhìn thì qua thì không bao giờ phát hiện đây chính là một chiếc áo đổi bài nếu nó đổi bài như thế nào đấy đây chính là một cái chức lăng đấy, cực kỳ ok nhà mình vừa mới nhập một cái lô hàng cực kỳ lớn về cái dòng áo đổi bài và quần đổi bài để hỗ trợ cho anh em tất cả anh em 500 anh em để đi chơi với cái bộ môn chơi bài lá anh em đi chơi cái dòng này cực kỳ đơn giản em nhá thì hôm nay mình quay video clip là mình sẽ đứng mình sẽ test thử cho anh em về cái nó đổi bài như nào đấy đây chính là cái phần đổi bài nếu mà anh em nhìn mắt thường thì anh em không thể biết được đây chính là cái phần đổi bài nó như một chiếc áo bình thường em nhá đây đó anh em thấy chưa đây chính là cái phần đổi bài của chiếc áo này anh em này nó đóng đổi bài cực kỳ nhanh là không phát ra một tiếng động nào khi anh em đi chơi anh em nhá không bao giờ phát ra một tiếng động nào anh em đổi bài nó không bao giờ phát ra một tiếng động với cái thời lượng pin chơi cực là lâu nên bình thường nếu mà trận bạc anh em chỉ đánh tầm 2 đến 3 tiếng là anh em nghỉ rồi thì đối với chiếc áo đổi bài anh em chơi đến tầm 56 tiếng nó mới hết pin anh em nhá nên anh em cứ yên tâm về cái thời lượng pin của nó và cái tốc độ đổi bài của nó cực nhanh anh em ạ anh em chỉ cần đưa này nó sẽ đổi bài trực tiếp cho anh em anh em nhá anh em chỉ cần thao tác qua anh em nhá anh em chỉ cần thao tác qua như này nó sẽ trực tiếp nó sẽ đổi bài cho anh em đấy với đối với chơi dòng áo này anh em chỉ cần về luyện 5 đến 10 phút là anh em có thể chơi rồi nó cực kỳ là đơn giản em nhá đây chính là một trong những mẫu à, đồ chơi đơn giản nhất để giúp anh em có thể chiến thắng được trong cuộc chơi bài lá thì đối với những dòng à, áo đổi bài hay là quần đổi bài nó rất phù hợp với những em nào mà chơi với những bộ môn chơi ba cây này liêng này sâm phẩm để giúp anh em có thể chiến thắng em nhá đổi bài bất kỳ những cái con bài nào anh em muốn anh em nhá đây là ví dụ ví dụ như anh em nào chơi ở ngoài miền Bắc ạ, chơi bài à, ba cây hay là bài liêng thì ngay sau đây mình sẽ test thử cho anh em Đấy, đó chính là cái bộ bài chơi liêng để anh em có thể hiểu rõ hơn về cái chức năng Đấy, để nó xem anh em có thể biết được cái cách chơi của nó như thế nào anh em nhá thế đây bây giờ ví dụ này mình sẽ ví dụ này cho anh em này <clears throat> ví dụ bốn nhà chơi thì nhà cái nó chia cho mình đây nhà cái nó chia cho mình là di 66 là tổng là hai điểm anh em nhé hai nước này thì anh em muốn đổi con di à anh em muốn cất con di như nào thì anh em chỉ cần tạo cho mình một cái khe hở này anh em chỉ cần tạo cho mình một cái khe hở anh nhá đấy để tránh trường hợp anh em đút hai con vào thì anh em hãy tạo cho mình một khe hở một cây để khi anh em ngồi anh em chơi bài anh em ngồi nó không để ý đấy, anh em làm cái thao tác này anh em chỉ cần làm cái thao tác như này rồi anh em chỉ cần làm thao tác như này Đấy, nó sẽ đánh cái lạc hướng của mắt người nhìn em nhá nên một khi nó không để ý rồi thì anh em có thể cất cái con gì đi Đấy, cất con gì đi anh em thấy chưa nó cực kỳ đơn giản đối với chơi những dòng áo đổi bài hay là quần đổi bài là cực kỳ đơn giản đấy sau khi em cất xong coi như là anh em úp luôn cái lọc coi như anh em bỏ qua tiếng này anh nhá đấy, sau khi anh em cất đấy con gì là anh em phải nhớ anh em cất con gì trong áo rồi nhá anh em cực kỳ anh em phải lưu ý đấy để khi bán bài sau là anh em phải biết là anh em phải đổi con gì đấy thì ván bài sau này nó chia cho mình là <clears throat> nhà cái nó chia cho mình là 10 9 6 em nhá đấy 10 9 6 thì anh em muốn đổi với con <clears throat> con di à, trong này đổi thành con 6 làm thao tác như nào đấy ví dụ anh em tiếng đầu anh em chưa đổi đấy úp bài này gà bao nhiêu đấy anh em chỉ cần vứt gà ra một khi nó không để ý rồi đấy anh em chỉ cần thao tác như lúc ban đầu anh em tạo cho mình một khe hở anh em chỉ cần đưa qua đưa tay qua như này là trực tiếp cái con bài đằng sau nó sẽ bắn ra để tạo thành cho anh em đó chính là liêng 90G anh nha anh em chơi là cái đồ này nó cực kỳ đơn giản đơn giản nhất trong những mẫu đồ chơi liên quan đến bộ môn chơi bài lá bịp rồi nó cực kỳ là đơn giản hoặc anh em nào chơi ba cây thì cũng đều như vậy hết anh em đổi bài là cực kỳ là thông minh nhá đổi thì cực kỳ nhanh đấy không phát ra một tiếng động nào đấy ngoài ra nhà mình có rất nhiều mẫu áo khác nhau là anh em chơi mẫu áo như nào nhà mình đều cung cấp cho anh em size M, L, x s m b hay là như nào anh em cứ đến trực tiếp cơ sở nhà mình hoặc anh em có thể kết bạn zalo qua số điện thoại 0986 174 Đấy, nhà mình sẽ cung cấp cho anh em và tư vấn cho anh em size để cho anh em mặc em nhá đây ví dụ như một cái mẫu áo mùa hè này chất liệu chất liệu cotton anh em nhá mặc thì cực kỳ mát rồi chất liệu cotton anh em đều biết rồi nó chức năng nó thì cực kỳ là ok anh em mình cũng đã vừa vừa rồi mình đã test thử cho anh em đây chính là một cái cho ờ, mẫu áo mùa đông à mùa xin lỗi anh em áo mùa hè Đấy, cho anh em đi chơi em nhá hoặc anh em nào đi chơi đêm đấy có thể mặc những mẫu áo thu đông này đấy, à, áo tay dài này nhá đấy đổi bài đấy nó cũng như chức năng như vừa rồi thôi mình cũng đã nói cho anh em rồi đấy đổi bài đấy không một chức năng là không một tiếng động nào đấy. đổi đấy cực kỳ nhanh anh em thấy chưa đổi đấy cực kỳ nhanh đấy nhà mình có rất nhiều cái dòng áo khác nhau đấy anh em nào lựa chọn với dòng áo nào thì nhà mình đều cung cấp tất cả cho anh em anh em nhá đấy mùa hè mùa đông thì nhà mình đều có cho anh em ví dụ áo sơ mi chẳng hạn đó. Vâng. hoặc những cái dòng áo sơ mi cộc tay nếu anh em nào có thể lịch sự hơn lịch lãm hơn thì có thể đi chơi có thể à, mặc với chiếc áo sơ mi Đấy, mặc áo sơ mi vào và có thể à, sơ vin vào nhìn trông rất là lịch sự anh em nhé đây là chiếc áo sơ mi cộc tay nhà mình dài tay nhà mình đều có và những cái mẫu áo mình đang mặc này đây chính là cái mẫu áo mùa thu đông à xin lỗi anh em mùa ấy, áo gió để giúp anh em nào đi chơi đêm thì có thể mặc với chiếc áo này nó đỡ bị lạnh này nhá Anh em mình có rất nhiều size đấy. size M XL này XL này đấy. size mình đang mặc là size L em nhá đấy. đấy vậy anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại 0986 174 để được tư vấn về sản phẩm em nhá đây còn những cái mẫu quần thì đối với những mẫu quần này chơi là anh em phải uh, <coughs> sạc pin à, xin lỗi anh em là anh em phải uh, chơi bằng pin tiểu anh em nhá đây chính là cái mẫu quần này anh em đi chơi và chơi bằng pin tiểu anh em lắp bốn quả pin tiểu vào bôi pin con thỏ em nhá pin con thỏ anh em biết rồi chơi được cực kỳ lâu anh em lắp pin vào chơi cực kỳ lâu đấy chơi đến một ngày cũng chưa hết pin đây cái chính là cái phần đổi bài của nó này đấy đây chính là cái phần đổi bài của nó anh em nhá đấy mình chưa lắp pin thì không thể nào mà chơi được đấy phần là không nó không lẽ hút được cái con bài còn khi anh em lắp pin vào chơi cực kỳ dễ đây mình đang đứng test cho anh em là khi mình test đứng còn khi anh em ngồi chơi nó nó sẽ dễ hơn khi anh em khi mình đứng anh em nhé đấy nó cực kỳ là đơn giản với những mẫu áo đổi bài hoặc là quần đổi bài đấy vậy anh em nào có nhu cầu đấy với bộ sản phẩm áo đổi bài hoặc là quần đổi bài thì anh em cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại 0986 17 42 mình ghi ở góc màn hình em nha nhà mình có rất nhiều đồ chơi khác ví dụ anh em nào ờ, tham khảo về món đồ chơi ví dụ máy đánh bài hay là kính áp tròng nhìn xuyên bài để anh em nhìn xong biết rồi kho nhà mình cực kỳ lớn đây chỉ là một cái kho nhỏ thôi đây chỉ là một cái mẫu để mình trưng bày để giới thiệu đến cho anh em còn nhà mình kho nhà mình cực kỳ lớn mình khẳng định với anh em luôn công ty MK Casino lớn nhất miền Bắc anh nhá chuyên cung cấp tất cả cho anh em ba miền Bắc Trung Nam anh em tham khảo với đồ chơi nào anh em cứ điện thoại alo trực tiếp cho mình nhà mình sẽ tư vấn và uh, giúp anh em có thể à, lấy lại những gì anh em đã mất anh em nhé đấy với video clip ngày nay mình xin tạm dừng tại đây đấy, cảm ơn anh em đã xem video này xin chào tạm ở đây ok anh em tiếp tục nay mình làm video clip để giới thiệu đến cho anh em về những cái dòng máy đánh bài cao cấp để hỗ trợ cho anh em đi chơi với tất cả những cái bộ môn chơi bài lá bịp thì anh em có thể chiến thắng được trong một chơi nhá thì những em nào mà đã sử dụng về những dòng máy đánh bài CVK hay là những cái dòng máy đánh bài Samsung hay Oppo đều có thể hiểu về cái chức năng hay cái tính tính năng hoạt động của nó như nào đấy thì những anh em nào mà chưa va chạm hay là những anh em nào mà chưa có tay nghề với cái bộ môn chơi bài lá bịp những cái đòn truyền hay là đòn hạ thì anh em có thể lựa chọn cho mình một con dòng máy đánh bài để anh em có thể chiến thắng được trong một chơi bài lá anh em nhá đấy thì nhà mình có rất nhiều cái dòng máy đánh bài khác nhau thì ví dụ những cái dòng máy đánh bài cao cấp nhất đó chính là con chiếc máy đánh bài CVK 680 để mình nói qua cho anh em tham khảo qua anh em nhá thì đây trên tay mình đây mình đang cầm một chiếc máy đánh bài CVK 680 đây chính là một con chiếc máy đánh bài cao cấp nhất hiện tại em nhá nó hỗ trợ tất cả anh em 52 bộ môn chơi bài lá em nhá kể cả anh em nào đánh chắn đánh uh, tổ tôm hay là đánh uh, cái bộ môn uh, chơi khác nó đều hỗ trợ đến cho tất cả anh em đó đó chính là con chiếc máy đánh bài CVK 680 đó thì mình đã, mình bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho anh em vài cái dòng mong dòng máy máy đánh bài cao cấp thì ví dụ như những con máy đánh bài uh, iPhone X Max chẳng hạn đấy nó được làm trên con mô hình iPhone X Max này nó cực kỳ là đẹp Đấy, giao diện của nó bình thường như giống một con chiếc máy iPhone em nhá anh em đi chơi về những cái dòng máy đánh bài là anh em vẫn có thể nghe gọi điện bình thường Đấy. hay là những cái dòng máy X Max 900 chẳng hạn đây Đấy, nhà mình có rất nhiều các mẫu máy khác nhau và anh em lựa chọn những cái dòng máy nào thì nhà mình đều có anh em phù hợp chơi ví dụ như anh em đang sử dụng với những cái dòng máy Samsung, Oppo hay là những cái ờ, dòng máy iPhone thì nhà mình đều cung cấp hết cho tất cả anh em đấy thì với video clip ngày nay đấy, mình ờ, sẽ giới thiệu qua cho anh em đó chính là cái dòng máy đánh bài VB6 anh em nhá thì với dòng đánh bài VB6 thì nhà mình à, sẽ cung cấp cho tất cả anh em 500 anh em anh em nhá thì khi mua với cái dòng máy đánh bài cv 6 nhà mình sẽ tặng cho anh em đó chính là hai cây bài hai cây bài tùy chọn và một chiếc tai nghe anh em nhá cực kỳ là ok Đấy, khi mình đăng video clip lên YouTube thì mình sẽ bắt đầu anh em nào mà gọi mà mua về những cái dòng máy đánh bài ví dụ như dòng máy đánh bài VV6 nhà mình sẽ tặng cho anh em đó chính là một tai nghe CVK Đấy, à, xin lỗi anh em là một chiếc tai nghe và hai cây bài em nhá hai cây bài tùy chọn Đấy, rất ok là anh em mua dòng máy đánh bài VV6 siêu rẻ chỉ với 6 triệu đồng là anh em có được tặng đến hai cây bài và một chiếc tai nghe Đấy, cực kỳ ok thì với dòng máy đánh bài VV6 thì ngay bây giờ mình sẽ test thử cho anh em đó chính là con chiếc máy đánh bài thì mình sẽ nói qua trước là khi anh em đi chơi á anh em đi chơi về dòng máy đánh bài là anh em phải luồn cho mình đó chính là những cái bộ bài đó anh em nhá thì đây những cái bộ bài đây thì nhà mình có rất nhiều bộ bài khác nhau đây rất nhiều bộ bài khác nhau anh em uh, chọn chơi những mẫu bài như nào thì nhà mình đều cung cấp cho tất cả anh em anh em nhá Đấy, anh em cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại hotline trên màn hình hoặc anh em có thể kết bạn zalo gửi cái mẫu bài đến cho nhà mình thì nhà mình sẽ xử lý đến đúng cho anh em với những cái mẫu bài như vậy anh em nhá mình khẳng định nhà mình sẽ làm chuẩn 100% đấy giống như cái mẫu bài à, anh em mua ở ngoài tạp lý hay là cửa hàng à, à, đại lý nhà mình sẽ giống 100% anh em nhá cái công ty anh em cũng đều biết công ty nhà mình rồi đấy, công ty của nhà mình là công nghệ nghe nhìn thông minh đấy, công nghệ nghe nhìn thông minh anh em nhá đấy công ty của nhà mình là MK Casino Đấy, nhà mình có hai cơ sở chính thì cơ sở thứ nhất là bến xe Mỹ Đình Hà Nội đấy, số 28 ngõ Simco đường Phạm Hùng Mỹ Đình 2 Hà Nội Đấy, Kim với giấy bảo hành Đấy, cơ sở thứ hai ở bến xe miền Đông Sài Gòn là anh em nào gần cơ sở nào cứ qua trực tiếp cơ sở nhà mình thử hàng test đồ thoải mái anh em thì đặc biệt Đấy, hôm nay với cái dòng máy đánh bài VV6 khi anh em mua dòng máy VV6 thì mình sẽ tặng cho anh em đó chính là hai cây bài và một chiếc tai nghe này nhá cực kỳ ok Đấy, khi mình đăng video clip lên YouTube là anh em đã được tặng khuyến mại cho anh em hai cây bài và một chiếc tai nghe rồi thì ngay bây giờ mình sẽ test thử cho anh em đó chính là con chiếc máy đánh bài Samsung VV6 này như nào thì bất kể dòng máy đánh bài nào thì anh em bắt buộc phải vào cho mình đi một cái mật mã Đấy, chơi dòng máy đánh bài nó cực kỳ là an toàn anh em nhá mình khẳng định chơi những cái dòng máy đánh bài nó cực kỳ là an toàn thôi Đấy. Đấy, anh em bây giờ mình sẽ test thử cho anh em về cái uh, góc quét camera uh, xem nó có báo nhanh như những cái dòng máy cao cấp hiện tại hay không anh em nhá bây giờ mình ví dụ mình uh, sẽ test với cái bộ môn uh, chơi uh, bộ môn chơi nặng được bây giờ mình sẽ test trước đó chính là cái góc quét camera của nó anh em nhá đây bây giờ mình sẽ test trước cái góc quét camera của chiếc ờ, chiếc máy đánh bài VB6 nó có nhanh nhạy không đấy thì đi chơi là anh em bắt buộc phải đặt chiếc máy đánh bài ở trước mặt như này đấy là anh em phải bắt buộc đặt chiếc máy đánh bài trước mặt như này để nó báo được cái mã vạch của bài thì lúc đầu mình cũng nói với anh em rồi là khi anh đi em anh em đi chơi là anh em phải luồn cho mình nó những những cái bộ bài thì những bộ bài đây là đã xử lý qua công nghệ anh em nhá không phải là bài thường và anh em ngồi bạn ngoài chợ là chơi được đấy đây mình xem mình góc quét camera cũng như là anh em thấy chưa báo ơi cực kỳ là nhanh mình khẳng định với dòng máy đánh bài VV6 nó không khác gì với cái dòng máy đánh bài cao cấp em nhá em chỉ đặt bài xuống nó báo trực tiếp cho anh em qua tai nghe đây đấy thì khi anh em đi chơi này anh em đi chơi là anh em phải đeo cho mình một chiếc tai nghe siêu nhỏ vào trong tai em nhá Đấy, anh em mà đeo trong tai thì không ai biết rồi vì cái tai nghe là cực kỳ là nhỏ anh em cho vừa đủ cái âm lượng anh em nghe thôi đấy là anh em có thể ờ, chơi được rồi đấy thì rất là ok với dòng sản phẩm PV6 nhà mình sẽ tặng cho anh em là hai cây bài và một chiếc tai nghe rồi đấy. bây giờ mình à, đầu tiên là mình sẽ test cái góc quét camera của nó và cái tốc độ báo nó như nào anh nhá nó cực nhanh anh em chỉ cần đặt bài xuống nó sẽ báo trực tiếp cho anh em rồi đấy. cắt bài đi này cắt bài đi vẫn báo này đấy thấy chưa cực nhanh này nhá anh em chỉ cần đặt bài xuống nó báo trực tiếp cho anh em kể cả bắt cắt bài đi nó cực nhanh kể cả anh em đặt ngang hay đặt dọc mé đều báo hết cho anh em thấy chưa đó cực nhanh anh em đặt ngang đặt dọc mé đều báo hết anh em nhá thì đó chính là cái góc quét camera của nó anh em nhá báo thì cực kỳ nhanh thì ngay bây giờ mình sẽ test thử cho anh em vài chế độ môn chơi thì đối với những cái dòng máy đánh bài VB6 này thì nó có sẽ hỗ trợ tất cả cho anh em chơi những cái bộ môn chơi liêng xâm phỏng ba cây hay là tá lả thì những em nào trong Sài Gòn chơi ngầu hầm hay là chơi poker hay chơi bài binh bài cào nó đều hỗ trợ tất cả cho anh em rồi đi chơi với dòng máy đánh bài thì cực kỳ là dễ anh em chỉ cần chọn mã chơi thôi là anh em có thể chiến thắng trong cuộc chơi rồi nó rất là đơn giản thôi anh em nhá Đấy, bây giờ mình sẽ chọn ví dụ mình sẽ chọn với cái bộ môn chơi liêng đi. Đầu tiên mình sẽ chọn với bộ môn chơi liêng. Đấy. Mình sẽ test thử với cái bộ môn chơi liêng với chế độ 4 người chơi. Đấy. Đi chơi cực kỳ đơn giản. Méo một em nhá. Đấy, ví dụ méo một anh em là người chia bài, anh em chỉ cần cháo đi một cây, anh em cháo đi một cây, chia từ bài nhà mình, em nhá. Mình sẽ chia từ bài nhà mình này. Bài nhà mình đây này chia cho bốn nhà vì mình đang chọn chế độ là bốn nhà chơi đó anh em thấy chưa sát bạc chín luôn anh em nhá cực kỳ ok với dòng máy đánh bài VV6 chuẩn sang 100% nhá sát chín này anh em khẳng định rồi xuống tất tay anh em nhá Đấy, không một bài nhà nào qua được điểm bài nhà mình này bảy nước này chín nước này đấy Đó, rất nhanh méo ba anh em cháo ba cây một hai ba cây này đấy, vẫn chia từ bài cho mình kể cả anh em ngồi thứ hai thứ ba anh em là người cắt bài thì anh em đều có thể bài, anh em vẫn là bài cao nhất nha đấy. với cái dòng máy đánh bài nó là như vậy rồi đấy, bài khẳng định anh em là luôn luôn là lớn đẹp nhất đấy chính là cái bộ môn chơi liêng đấy ngoài ra hỗ trợ tất rất nhiều cái bộ môn chơi khác nhau đấy liêng sâm phẩm ba cây đều hỗ trợ tất cả thì ví dụ anh em đang chơi để có ai có có con gà nào nó nhảy vào chơi thì anh em có chỉ cần bấm nút tăng âm lượng thôi là sẽ số lượng người chơi nó sẽ tăng lên là mình sẽ bấm nút tăng âm lượng lên này đấy, bây giờ chắc chắn là 5 người chơi rồi nó rất là đơn giản với dòng máy đánh bạc đấy, bây giờ mình test là 5 người chơi này đó méo một này cháo đi một cây hình nhá cực kỳ nó đơn giản chơi dòng máy đánh bài V16 này siêu rẻ anh nhá cực kỳ rẻ chín 9 Azo anh em nhá 9 Azo khẳng định lớn nhất rồi máy báo chuẩn xác 100% nhà chín nước này nhà này 7 nhà này 6 nước này không bao giờ sai anh em nhá đấy. đấy thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh em đó chính là cái dòng máy đánh bài VB6 siêu rẻ anh em nhá chỉ với 6 triệu đồng là anh em có thể được tặng hai cây bài và một chiếc tai nghe em nhá cực kỳ nó ok đấy những em nào mà đang thua tha với cái bộ môn chơi bài lá bịp đấy thì anh em nào không có tay nghề trong cái đòn đánh bài lá thì em có thể liên hệ ngay cho mình qua cái số điện thoại đó chính là 0978 45 48 anh nhá anh em tham khảo đồ chơi nhà mình rất nhiều cái đồ chơi môn chơi khác nhau bầu cua tài xỉu sóc đĩa nhà mình đều có hết đấy thì video clip hôm nay mình sẽ giới thiệu cho đến cho anh em đó chính là cái dòng máy đánh bài VB6 cực kỳ là rẻ chỉ với 6 triệu đồng là anh em được tặng hai cây bài và một chiếc tai nghe anh em nhá Đấy thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại 0978 458 để được hỗ trợ anh em nhé. Đấy thì cảm ơn anh em đã xem video clip ngày hôm nay.